Rồi, xin chào các bạn, chào mừng ờ, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống của mình thì, ờ, Hôm nay mình à, làm video là ủng hộ mình chung các bạn nhé Rồi thì mình nhận được cái thông tin ở Ủy ban nhân huyện Hương à, Sơn, nơi mình à, sinh sống ấy thì Có cái thông báo là nên ủng hộ bà con miền Trung bằng à, tối thiểu là bằng một à, một ngày lương à, đối với cán bộ đảng viên Ờ, thì hôm nay thì mình ờ, sẽ làm cái video này để ủng hộ chung thì <clears throat> mình bây giờ đang ở nhà các bạn thì nó mình sẽ thay đồ và mặc quần áo để đi lên trên ờ, huyện để ủng hộ cùng với các anh em ở trên đó mình sẽ quay lại clip cho các bạn xem nhé các bạn nhé con mèo mình nó rất đang ngoan các bạn <clears throat> rồi thì cái kênh nông nghiệp nông thôn của mình các bạn thì mình dừng sản xuất ở video ở trên kênh đó thôi thì mình bây giờ mình ờ, chuyên về cái kênh ờ, ẩm thực và cuộc sống này nhé các bạn nhé Đấy, các bạn nếu mà vẫn còn yêu mến thì mình thì vui lòng ờ, qua kênh này đăng ký và theo dõi những video trên kênh mình mình thì làm về ẩm thực cuộc sống vẫn có những cái hình ảnh những con thú cưng của mình các bạn thì chó mèo thì mình sẽ lồng ghép vào trong video của mình và bây giờ các bạn hãy xem hết video clip mình sẽ lên trên huyện để ủng hộ đồng bào miền Trung đây beta các bạn rất là ngoan luôn beta và kim chi và một số mấy chú chó mình nó vẫn ờ, khỏe mạnh bình thường nhé các bạn nhé mình vẫn tra thường xuyên chăm sóc cho nó rằng là mình ờ, ít ra video về chăm sóc chó vì là cái cái cây này nó nhiều cái nội dung đa dạng hơn các bạn rồi là ủy à, ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phát động quyên góp của hội đồng bào miền trung và trên cơ sở đó thì ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam à, cũng đã có lời kêu gọi ủng hộ và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện cũng đã có cái lời kêu gọi vào ngày 2 tháng 10 và sau khi có lời kêu gọi của ủy mặt trận tổ quốc việt nam huyện Sơn thì các cơ quan trên địa bàn huyện đã triển khai việc quyên góp ủng hộ và hôm nay thì à, đảng bộ cơ quan chính quyền chúng ta tổ chức quyên góp của quảng chung và báo chí là chúng ta à, không đứng cái nghĩa là sau thứ nhất là đối với mức vận động đối với cán bộ công chức viên chức chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đang hưởng lương mức ủng hộ thấp nhất là một ngày lương chia cho 30 ngày đối với các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp doanh nhân người lao động nhân dân mức ủng hộ thì giảm thỏa tâm về thời gian vận động từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2020 tiền Việt Nam của ngoại tệ. đơn vị nhận tiền là ủy ban mặt trận quốc Việt Nam của dân hình trước đổi tiền và tiền bạc hoặc tiền quả Sau cái quỹ hỗ trợ của huyện qua tài khoản số ba bảy năm một không không bốn bảy tám là công an nhà nước của nhân mã định danh sách không không bốn bảy tám bốn đối với ủy ban trung ương mặt trận quốc Việt Nam ban hỗ trợ các xã thị trấn ban mặt trận quốc Việt Nam ban hỗ trợ các xã thị trấn và ban cấp ủy ủy quân chính quyền triển khai thực hiện kết thúc cuộc vận động ban mặt trận tổ quốc việt nam ban công nghiệp các xã thị trấn báo cáo một văn bản về ban tổ chức ban mặt trận quốc việt nam huyện và chuyển toàn bộ số tiền quyên góp của hội được để tài khoản chính trợ của huyện chậm nhất là ngày 4 tháng 11 tổng hợp chỉ huy thông minh ban điều kiện ban mặt trận quốc việt nam thông báo kết quả sau ngày 5 tháng 1 trên cổng thông tin điện tử của huyện về kết quả chưa hiện ban điều kiện ban mặt trận quốc việt nam huyện ban chủ trợ huyện Đường đô miền Trung này một trăm năm mươi nghìn một trăm năm mươi nghìn 150 Ồ, miền Trung này và công chí lãnh đạo ủy ban nhân quyền công chí cán bộ đảng viên cơ quan chính quyền và sau đây 对，一定要努力。